Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hôm nay cuối tuần thì xin chúc các anh em có một cái ngày nghỉ trọn vẹn cuối tuần với người thân Cái ngày nghỉ là gì? Cái ngày nghỉ cuối tuần là gì? Đấy Đấy rất là hy vọng là các anh em sẽ coi như là sử dụng cái ngày nghỉ cuối tuần theo đúng cái ý nghĩa, mục đích sử dụng của nó Là để chúng ta thư giãn, chúng ta lặp lại năng lượng sau một tuần làm việc mệt mỏi và căng thẳng Chúng ta refresh lại đầu óc Đấy, để chúng ta tiếp tục với cái tuần tiếp theo Chúng ta có đủ năng lượng để chúng ta chiến đấu với tuần tiếp theo Chứ đừng có như tôi Mẹ sáng nay vừa mới sáng ra thì đã coi như là có người gọi điện thoại dục deadline rồi 7 giờ sáng coi như là chưa kịp ăn sáng thì đã phải dậy bật máy tính làm việc Đấy Coi như là hùng hùng hục đến khoảng 9 giờ coi như là xong việc gửi Gửi rồi cứ tưởng là được cái ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, thư giãn, được chơi nhưng mà có được đâu Đấy, vừa mới gửi được khoảng một tiếng thì đã coi như là lại khách khách hàng lại gọi điện bảo sửa cái này, sửa cái kia. Thế là vẫn chưa chốt được, vẫn chưa xong Nên là bây giờ lại phải sửa Sửa đến tầm khoảng 12 giờ thì đấy anh em biết rồi đấy Thì cũng vội ăn bát cơm xong rồi là lại lên lại một cái deadline khác Đấy là làm clip up lên Youtube để anh em xem <laughs> Đâu có nghỉ đâu, làm gì đã được nghỉ nếu mà cuối tuần thì anh em thì nghỉ thì nhiều chứ còn tôi thì tôi lại thấy là cuối tuần tôi lại còn phải làm nhiều hơn để cho các anh em nghỉ anh em có cái mà xem Đấy, anh em thấy không vất vả chưa <laughs> dã man thế là cuối cùng là riêng tôi là cuối tuần là hai cái deadline đập vào mặt <laughs> càng cuối tuần thì khách hàng nghỉ ở nhà tôi tôi thiết kế mà khách hàng nghỉ ở nhà thì người ta có nhiều thời gian người ta ngâm cứu hơn người ta có nhiều thời gian người ta, ta, ta xem bản vẽ hơn đấy chứ ngày thường thì người ta cũng bận người ta đi làm người ta về người ta mệt người ta cũng không xem kỹ được cuối tuần người ta mới có thời gian người ta xem kỹ đấy soát được kỹ tham khảo được nhiều cái mới đấy ý tưởng nhiều cái lại sinh ra từ những cái ngày nghỉ thế nên là thôi lại phục vụ khách hàng vào chủ nhật thứ bảy là nhiều đấy còn anh em thì cũng thế anh em ngày nghỉ anh em cũng cần có cái để xem có cái để thư giãn thì đấy anh em đấy tôi là lại phải đặt mục tiêu là một ngày lại hai clip để up lên cho anh em xem <laughs> nhưng mà thôi nói chung là cũng phải xin phép anh em là ngày cuối tuần thì cũng cho tôi nghỉ là cuối tuần thì xin phép anh em là một clip một ngày thôi nhá anh em nhá đấy mà nếu mà rảnh thì cũng làm được hai clip thì cái đấy thì còn tùy anh em nhá còn tùy xem là anh em đón nhận tôi như nào đấy anh em mà cứ nhiệt tình với tôi thì tôi cũng mở lòng thôi nhá <laughs> tôi cũng coi như là là là, là phấn khởi và tôi làm hai clip một ngày thôi rồi ok rồi trận này thì tôi thấy là có vẻ như là sẽ là chơi Witcher đấy Witcher đấy anh em ạ à. Exit Witcher à cho được cái con Fallen Witcher từ rất sớm ở đây lại có thêm một con con con ảo ảnh hai sao perfect đầu game kẹp được thêm cả exit để xem nào chỗ này có cả cả cả giờ cả chúa quỷ nhá có cả chúa quỷ có cả lancer có thể chơi glacier glacier cũng được luôn glacier um, witcher hoặc là exit witcher cái này thì tùy tùy rồi ở level 5 mà chúng ta kẹp được thêm hai đỏ Tuyệt vời Hy vọng là tôi có thể giữ được cái chuỗi thắng đến level 6 Lên level 6 chúng ta sẽ kẹp thêm được Warrior bạn nữa Warrior thì ở đây đã có sẵn một con Warrior phía dưới rồi Stone uh, Stone Spirit với uh, hai con Một cặp ở đây là rất là có thể sẽ lên hai sao Thì nó sẽ có một cái hàng tăng cơ phía trên Và cho con Fallen Witcher nó đấm Được đấy Mấy hôm nay thì cũng không biết là thế nào mà có rất nhiều anh em uh, nhắn tin cho tôi và hỏi về cái bản update Thực ra thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng chưa muốn update đâu Bởi vì cái meta này nó khá là cân bằng Tôi chưa hề muốn là là là nhà phát hành update uh, sang một cái bản update mới khi mà chúng ta đây vừa mới coi như là làm quen với được với cả cái meta mới vừa mới làm quen được một tuần hai tuần này thôi đấy vừa mới coi như làm quen được thôi chưa kịp coi như là thông thạo thì đã sắp update rồi mà anh em biết rồi đấy update này là update là thêm tướng mới rồi khóa tướng cũ đi thì rõ ràng đây là một cái nó tương đương với một cái big update như những cái trò khác ví dụ như là trò dota ấy thì chắc chắn là đây nó gọi là big update rồi chứ còn bình thường update bình thường là người ta chỉ cân bằng thôi người ta cân bằng lại game cho nó coi như là hợp lý hơn thôi sức mạnh của các cái đội hình nó, nó hợp lý hơn thôi chứ chả ai người ta update liên tục như thế này con game này tôi cũng không biết là sắp tới là update nó như nào đâu. Có thể là nó sẽ có một cái thay đổi rất lớn. <coughs> meta này hiện tại thì nó cũng đang rất là cân bằng tôi không hiểu tại sao nhà phát hành người ta lại rất là muốn có cái update liên tục như thế thật sự là bây giờ cái tiến độ update của cái game này nó rất nhiều nó rất là dày đặc tôi thấy là cái tiến độ nó tầm khoảng 2 tuần nó update một lần thì quá nhiều Ừ, những cái trò khác người ta update rất ít người ta chủ yếu người ta cân bằng lại game thôi chứ người ta thêm tướng mới rồi người ta thay đổi meta thì chắc là người ta cả năm người ta mới làm một lần đấy những cái game khác tôi ví dụ như lại dota dota cả năm th thậm chí là hai năm người ta mới update tướng tướng mới thêm tướng mới nhưng cái con game này update kinh quá thực ra cái độ cân bằng mới là một cái gì đấy mà nó rất là hay bởi vì là càng cân bằng ấy thì chúng ta càng chơi được nhiều lay càng chơi được nhiều line up thì cái con game nó càng hay đấy và nó update nhiều thì bởi vì cái game nó thay đổi nhiều thì khiến cho người chơi người ta cũng kiểu người ta cũng bị chóng mặt ấy chơi vào làm quen được một chút xong rồi lại thay thay đổi làm cho người ta nhiều khi là người ta có những cái người, người ta ít chơi người ta lâu lâu người ta vào chơi ván thôi nhưng mà vừa mới hôm nay chơi thì nó một kiểu meta này xong rồi ngày mai chơi nó đã meta khác rồi thì thực ra là những cái người mà người ta không phải là hàng ngày người ta chơi ấy, là người ta rất khó để tiếp cận chính vì thế nên là tôi nghĩ là cái game này càng ngày cái cái cái cái người chơi nó càng ít đi do nó thứ nhất là đối với cả những cái người chơi mới ấy, thì nó rất khó chơi phải nói là cái con game này rất khó chơi để mà tiếp cận với những cái người mới còn những cái người cũ thì người ta lại bởi vì là người ta cũng cũng thế thôi người ta cũng kiểu bị update nhiều quá khiến cho người ta chóng mặt ấy rồi người ta cũng chỉ cần nghỉ một tuần thôi Nghỉ một tuần hai tuần thôi là người ta đã coi như là bị ao người ta rồi Thì cũng chán anh em ạ Vào bây giờ chơi lại phải tìm hiểu lại từ đầu là một Thứ hai là gì là Không lắm được meta thì hay thua Mà hay thua thì chán, chán game thì bỏ game thôi Đấy là cái lý do tại sao Đấy, nó là cái điều hiển nhiên thôi anh em ạ Nó điều hiển nhiên thôi Lý do tại làm sao mà con game càng ngày nó càng thu hẹp Đấy, lý do là như thế Update nhiều Update vừa thôi Đấy, tôi nghĩ là update là vừa vừa thôi, update nhiều quá Đấy, còn tôi thấy là mấy cái kiểu uh, tung ra những cái skin mới cho tướng này rồi làm bàn cờ mới các thứ đấy update những cái đấy là được update những cái đấy thì được update những cái đấy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến gameplay thì thì ok chứ còn update gameplay liên tục thì căng quá update skin rồi update bàn cờ thì nó làm cho cái con game nó đẹp hơn nó có màu sắc hơn đấy, thu hút được nhiều người chơi những cái người chơi hệ siêu tầm đấy có tiền lap uh, ờ, tiền vào để mua skin mua bàn cờ thì rất là ok duy trì được cả cái kinh phí làm game ờ, rất là ok Đấy, tôi nghĩ là như thế đằng nào thì cũng là là, là copy cái um, gameplay lối chơi của Dota thế tại sao lại không copy luôn cả cả cả marketing với cả bán hàng đi đấy bên kia nó đang làm rất tốt mà sao không không copy luôn những cái gì mà người ta đang làm tốt đi nhở đỡ phải mất công để tìm hiểu chứ còn bây giờ tôi thấy là nó vẫn làm đang giống Dota đấy Kể cả cái việc cái vụ mà ừ, ra cái chợ ấy Ra cái chợ để anh em có thể trao đổi ở trong Pocket Auto Chat ấy Nó cũng là bắt chiếc uh, ờ, ờ, ờ, của, của, của Dota thôi Của Dota cũng có chợ bán hàng bán đồ Đấy mà nếu mà copy được cái vụ gọi là là market nhá Của của Dota ấy Thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người phất lên nhiều cái đấy đấy Anh em ạ Bây giờ có những cái món đồ ở trong auto chest này mà nó có giá trị nó bán được tiền trao đổi với nhau thì nó sẽ có rất nhiều người là người ta lại quay trở lại trò này người ta nhưng mà người ta đứng trên cái lĩnh vực là kinh doanh. Có rất nhiều người làm giàu ở bên Dota rồi. Đấy, có rất nhiều người làm giàu bên Dota. Những cái skin có những cái skin mà nó lên tới hàng triệu đô. Và bây giờ con con game Dota nó vẫn đang sống tốt nha anh em nhá, sau khoảng mười mấy năm 15 năm thì phải Dota 2 như là được 15 năm rồi đúng không Tôi nhớ là cái hồi mà tôi Tôi à, học đại học là hình như là đã có Dota 2 rồi Có chưa nhỉ Năm cuối đại học hình như là có Dota 2 rồi thì phải Tức là năm 2011 2012 đấy Thế là Dota 2 là cũng phải duy trì được 10 năm rồi đấy Đấy và Bây giờ vẫn cái chợ nó vẫn đang hoạt động rất là tốt Vẫn trao đổi mua bán Thậm chí là còn uh, bet Còn có cả bet cái các cái kèo của những cái trận đấu ấy à, dùng cái đấy để bet không khác gì đánh đô đề <laughs> kiếm tiền đấy thì tôi cũng không biết là cái cái hướng phát triển của bên auto Chess này là có như thế không nhưng mà trông có vẻ như là vẫn đang loay hoay đang loay hoay lắm đấy là chưa kể là có cái con game mới nhá có dạo cách đây khoảng nửa tháng ấy là người ta uh, bắt đầu là vào thị trường Việt Nam thuê các cái streamer rồi các cái youtuber làm về cái con game MOBA ấy, auto chess MOBA ấy. Đấy nhưng mà sau khoảng thời gian mà liên tục tức là ra clip rồi liên tục là stream thì bây giờ nó lại tịt ngòi rồi. Thì tôi không hiểu là nó có tiếp tục không thì tôi không biết. Hôm trước là tôi cũng hỏi có cái người ở gọi là thị trường ở Việt Nam về cái MOBA đấy thì không biết là còn có phát hành ở Việt Nam không Tôi hỏi chả thấy trả lời <laughs> Có khi lại còn còn nghỉ việc rồi lên Tôi cũng chưa hiểu là như nào Bởi vì bây giờ cái bọn Drodo này tôi thấy là nó đang ôm đồm nhiều quá Nó đang ôm đồm nhiều quá Đó ok Vậy là chúng ta có thể giữ được chuôi nó đang 12 Không biết anh em giống tôi không Nhưng mà tôi cũng rất là mong Là cái con ờ, Cái con con MOBA ấy Auto Chess MOBA nó có thể nó được phát hành Ở cái bản phiên bản toàn cầu Chứ không phải chỉ có thị trường Trung Quốc Bởi vì là thực ra thì Tôi là một cái fan của Dota từ lâu rồi Mà cái bản đấy nó chính là cái bản mà gọi là Dota ở trên máy tính ấy Nó đưa lên di động Chưa có một cái game nào Thậm chí là cả bọn Veo ấy Nó cũng không có làm được cái cái Dota nó lên di động đâu Nhưng mà bây giờ ấy Drodo nó làm Dota lên trên di động thì phải nói là rất là ủng hộ Đấy, nó là gắn liền với cả ký ức của tuổi trẻ của tôi Gắn liền bởi những cái ờ, giờ coi như là Ờ, bỏ học để đi chơi game <laughs> nên là nó thành kỷ niệm rồi nên là tôi rất là thích ờ, nhưng mà tôi hy vọng là nó sẽ nó sẽ có thể là duy trì và và phát hành chứ còn bỏ dở giữa chừng thì ờ, thực sự là nó cái gì đó rất là đáng tiếc cho một cái game mà hay đấy nhưng mà cũng có thể là nó còn một cái về một cái vấn đề khác rất có thể nó sẽ bị dính đến cái bản quyền Đấy, tôi cũng chưa biết bởi vì đến chín chín chín chín mươi mươi phần trăm cái skin của các cái con tướng ấy là nó giống hệt anh em ạ nó giống hệt các skin của tướng giống hệt thậm chí là những cái animation ấy nó cũng giống animation giống hiệu ứng giống chức năng của skill giống gameplay cũng giống à, rồi giống gần như là gần như là nó là dota anh em ạ làm gì bây giờ tôi uh, Tôi xem là tất cả các trò MOBA bây giờ không có một cái trò nào mà nó có lát hit cả Làm gì nó có nó có cái lát hit đâu Rồi cái Denly của, của Dota đâu Nhưng mà đây là cái trò MOBA là nó lấy được cả cái lát hit, cả cái Denly luôn Đấy, Giết được cả quân đồng đội Giết được cả quân đồng đội để không cho địch là ừ, lát hit để kiếm được tiền Đấy mà lát hit trượt là không có tiền Đấy rồi gì Rồi còn gì nữa Ngày đêm Đấy khả năng ngày đêm Ban ngày thì là tầm nhìn xa hơn Ban đêm thì có sương mù À không phải ban đêm có sương mù Mà là ngày cũng có sương mù nhưng mà Tầm nhìn của nó xa hơn Và đêm thì tầm nhìn của nó nó sẽ bị thu hẹp lại Nó chỉ có trong Dota thôi anh em ạ Hay là đi vào rừng là nó sẽ bị uh, thu hẹp tầm nhìn Đấy rồi thì cái gì nữa Rồi thì uh, lên dốc Dưới dốc thì không nhìn được ở trên dốc Tất cả nó đều là lấy từ trong Dota cả Mà nó khá khó đấy nhá là nó càng làm như thế thì nó càng khó cho game đấy một cái game điện thoại di động và làm rất khó thì, thì, thì tôi cũng không biết là liệu rằng nó có thành công ở trên mảng di động không nhưng mà đấy nó là một cái thôi cái thứ hai là liệu rằng có bị dính bản quyền không thì tôi cũng không biết là liệu rằng có bị ăn kiện không chứ còn vừa qua là cũng có quả kiện khá là to của liên liên minh huyền thoại đấy liên minh huyền thoại uh, nó kiện cái bọn uh, mobile legend ấy anh em biết không đấy kiện luôn à, Mobile Legends là một game to nhá Game gọi là Game MOBA thành công nhất ở trên cái thị trường điện thoại di động rồi Nhưng mà nó lấy coi như là sao chép gần như là y nguyên cái, cái, cái, cái bộ môn liên minh huyền thoại Ở trên máy tính Đấy nhưng mà hai mảng khác nhau nhưng vẫn kiện Vẫn kiện Vì nó quá giống Đấy thì cái cái trò cho cho cho auto chat MOBA này nó cũng giống hệt Dota thôi thì thì tôi không biết là dạo gần đây không thấy update thêm cái thông tin mới thì khả năng cao là đang <laughs> có vấn đề thôi được rồi thì tôi cũng hy vọng là nó sẽ ra sớm thôi hôm trước tôi hỏi cái cái người mà ờ, gọi là quản lý cái thị trường Việt Nam ấy của cái trò auto chat mobile ấy thì họ bảo là đến khoảng quý 4 là phát hành là có cái bản quốc tế ấy. thì chúng ta còn đợi khoảng 4 tháng nữa 4 tháng nữa là đến quý 4 rồi từ tháng 10 đúng không? Tháng 10 là quý 4 thì để xem xem là liệu rằng nó có chúng ta có được sờ vào cái cái cái, cái game đấy không. Đấy thì chúng ta đợi xem. Đấy còn quay trở lại cái trò um, Auto Chat Mobile này thì thực ra tôi cũng mong muốn là nhà phát hành sẽ có thể là lắng nghe hơn lắng nghe hơn đến uh, uh, những cái ờ, tâm tư nguyện vọng của gamer tôi tôi cũng gửi mấy lần tôi gửi rồi đấy tôi gửi ờ, gọi là thư tâm thư dành cho đến Dorodo rồi thông qua là không phải gửi vớ vẩn đâu nhá không phải gửi qua kiểu support trong game đâu mà tôi gửi là tôi gửi hẳn qua một cái người mà nó gọi là ờ, gì nhỉ quản lý ở thị trường Việt Nam này đấy là bởi vì tôi là có liên lạc với cả Dorodo đăng ký một vài thứ liên quan đến cái việc phát triển ở trong cái kênh của tôi chính vì thế là tôi làm việc trực tiếp luôn với cả nhân viên của Dorodo Đấy nhưng mà anh em biết không Cái bạn nhân viên đấy bây giờ đã nghỉ Đấy và đã thay hai người rồi <laughs> Bao nhiêu tâm tư nguyện vọng là đã coi như là trình bày hết ở cái người đầu tiên đến cái người thứ hai thì nó đã gọi là ừ, tôi đã không muốn là coi như là gửi thêm nữa rồi gửi thêm những cái cái uh, gọi là lời chia sẻ cái, cái tâm thư nữa rồi đấy thì cũng không thấy là là chuyển biến gì nhiều mà có chuyển biến ấy thì nhiều khi là đi vào lòng đất Đấy, có rất nhiều cái cú update đã đi vào lòng đất rồi Từ trước đến nay rất nhiều đấy Tôi đếm là phải ba lần, ít nhất ba lần rồi Đấy, update xong là mất bao nhiêu người chơi luôn Rồi, chúng ta roll thôi Roll nha anh em nhá Phòng đội hình phát Đủ bộ Glacier chơi anh em ạ Full hai sao nha anh em nhá Full hai sao, được rồi Ok, ok, ok, được rồi đấy Berserker lên được hai sao rồi Đây rồi, ok Ổn rồi, ờ, chuyển đổi cho Berserker thôi Mẹ con Fulan đúng lừa luôn anh em ạ Fulan nhá, nó ra sớm bây giờ vẫn một con Ảo thật đấy Roll hết tiền rồi không ra thêm một con nào anh em ạ Ảo thế chứ này Lừa thật sự Thôi ờ, nhưng mà cũng may là chúng ta ra một con ba tiền khác là là cái con uh, con Berserker thì cũng được. Rồi round round sau chắc là tôi chuyển uh, Glacier nhá. Cho Glacier vào thôi anh em ạ. 6 Glacier đúng không? Ok. Rồi tạm thời cho ảo ảnh và con con con con uh, Fallen Witcher ra. Rồi ok. Chúng ta tôi nghĩ là chúng ta bây giờ tích tiền lên 9 thôi. Không luôn nữa. Tầm này không luôn nữa. Thế này được rồi. Nhà, thế này thôi chứ còn bây giờ thế này là mạnh rồi đúng không? Full 2 sao rồi còn gì nữa. Chủ yếu là cái con con berserker thôi chứ còn Mấy con còn lại thì đóng vai trò là kích hệ chứ còn cũng không cần rơi này thì thực ra tí nữa nó sẽ thay thay con rơi bằng con con uh, Lancer, trận này có Lancer anh em ạ. Ok, gặp thằng này khỏe này. Ăn được không? Ăn được, hay quá. Rồi. Ok ok ok. Vẫn giữ được chuối. Thôi được rồi Quả xả tiền vừa rồi là nói chung là là cũng gắt đấy Cũng gắt nhưng mà nó có được cái thành tựu của nó Đấy là chúng ta giữ được chuỗi này Round 18, 19 Form được 6 Glacier thì cũng không sợ lắm đâu 6 Glacier này bây giờ thằng nào form được 9 Warrior thì mới ăn được tôi Mà thằng nào ăn được, thằng nào form được 9 Warrior giai đoạn này đâu Muốn form được 9 Warrior thì phải khoảng round 21 trở đi Thoải mái anh em ạ Tầm này ăn được rồi rồi tôi sẽ vẫn giữ lại con Fallen Witcher Trận này tôi định là tôi sẽ chơi 6 Glacier kết hợp với cả Witcher đấy Nhưng mà tôi chỉ chơi kẹp hai Witcher thôi Tôi không không chơi con Tabu Witcher Để lên level uh, ờ, 10 là chúng ta kẹp vào cái con chúa quỷ đó là xong Đấy, Trận này có cả ấy à, Insectoid à Ok có người chơi Insectoid nhưng mà Insectoid meta này thì khó chơi lắm nhá cái bộ cần rất nhiều nhiều tiền Bộ cần rất nhiều tiền Rất khó chơi Ok thôi được rồi tích tiền lên chín anh em ạ Quả xả tiền là coi như là giữ được chuỗi thành công Hay lắm Đội hình Glacier Nói chung là 6 Glacier trận này là Chọn là cũng là điểm cao đấy nhá Trận này là có Lancer này Rồi có Chúa Quỷ thì cái đội hình này là mắc binh là 10 điểm rồi Mắc binh 10 điểm rồi còn gì nữa Nếu mà chọn đội hình này thì chắc chắn là vô địch late game rồi anh em ạ Còn bộ nào đánh được cái bộ này nhở Bộ ăn được bộ này thì còn À vẫn còn Còn Exit Exit Witcher để có thể ăn được Có thằng nào chơi Exit Witcher thì có cửa ăn Đấy, nếu mà chơi Exit Witcher thì còn có cửa ăn Chứ còn chơi những cái bộ khác thì không có bộ nào có cái cửa ăn được bộ này đâu rồi lấy cái BKB nhỉ Chốt luôn đi Lấy BKB tránh bị khống chế anh em ạ Cho Berserker đừng có đấm Nó không có gì cản cái con này cả Có BKB thì không cản được Ok up cấp rồi Lên 9 Kẹp thêm con nào ảnh vào Vãi đái, trận này có thằng chơi Wick Warrior ạ Thằng top 2 chơi Wick Warrior Có thằng chơi gót đỏ này hai thằng chơi Clyde Trận này có hai thằng chơi Clyde Glide thì phải lên level 11 thì mới ăn được Lên level 11 thì mới ăn được tôi Chứ còn nếu mà chơi ở level 8, level 9 thì Thì chưa có cửa Khả năng là chơi ở level 8, level 9 đấy Tôi thấy đối thủ roll con con roll, roll ở level 8 để kiếm co 3 sao Roll ở level 8 để kiếm co 3 sao Thậm chí là thằng này roll ở level 7 để kiếm co 3 sao này Thì chắc là, là, là chơi Chơi roll co 3 sao chứ không áp cấp đâu Bây giờ tôi thắng được Đấy bây giờ tôi sẽ thắng cho đến khi mà nó roll ra được cái con Line Bullet Line 3 sao Xong rồi nó up cấp lên 8 Nó kẹp vào 4 Glacier Thì tôi thua 4 Glacier 6 Glacier level 9 Thì tôi thua Nhưng mà đến cái lúc mà tôi lại lên level 10 Tôi lại kẹp được vào con con chúa quỷ thì tôi lại thắng Đấy nó lại như thế cơ Mà cứ từ từ Đấy tôi lại thắng cho đến khi mà nó lên được 11 Nó lại kẹp được vào cái con ờ, uh, 6 Glacier 6 Glacier thì tôi lại vẫn lại thua Đấy bây giờ nói chung là nó đang giành giật nhau mà tôi thì bây giờ tôi đang có chuỗi tôi lợi thế rất nhiều tôi lợi thế tôi khỏe hơn nhiều bây giờ tôi xác định là tôi form tôi giữ chuỗi roll rất sớm tôi form đội hình rồi bây giờ tôi kiếm tôi kiếm uh, con uh, sao ripper lên được hai sao tôi cho vào là vừa có vua warlock lại vừa có thêm cả exit nữa này cực kỳ mạnh luôn bây giờ thằng này chơi wick kết hợp với cả warrior này ảo thật đấy ảo thật sự Wick Warrior ạ Wick Warrior thì cũng chỉ kẹp được 6 Warrior thôi đúng không? Thì yếu Yếu Không mạnh Cái bọn 4 Wick này nó chỉ chơi là nó chỉ kẹp với cả Glacier này Kẹp với cả Egosit này, kẹp với cả Feather thì mạnh thôi Chứ còn kẹp những cái bộ khác yếu lắm anh em ạ Có mỗi ba bộ là chơi được thôi Bộ Warlock thì cũng gọi là tạm được Warlock thì tạm được Kẹp đỏ thì yếu Nói chung là kẹp mạnh nhất vẫn là Exit Trận này thằng thằng thằng Insectoid sắp xuống hố kìa Insectoid tầm này chắc chết Gặp ai cũng chết Insectoid nó cần nhiều tiền lắm Nó chỉ 9 anh em ạ Mà toàn là 4 tiền thôi Level thì phải ở level cao để có hiến tế này Xong rồi lại hiến tế lại phải hai sao này Mà những cái con ở trong cái bộ bộ Đấy tôi gặp luôn này Thì đi rồi Thằng này chắc chắn đi luôn Nói chung là cái bộ này nó toàn là ba tiền với bốn tiền thì, thì tiền đâu ra Đỡ thì nó được Nói chung là thôi Thì, thì tôi chọn sai đội hình lại còn không biết chơi nữa thì tôi Tạm biệt nhé Ồ Mới khó chơi lắm anh em ạ Insectoid nó phải chuyển Nó phải chuyển bao nhiêu lần nó mới ra được cái bộ Insectoid Anh em thấy tôi chơi Insectoid rồi đấy Kinh khủng Chuyển không biết bao nhiêu là đội hình mới ra được cái đội hình cuối cùng nào thì là mèo xong rồi lại chuyển sang mèo mết này hoặc là lại lúc đầu lại chơi đỏ xong lại warrior xong rồi lại chuyển dần sang nói chung là nó phải có một cái gọi là uh, khả năng giữ máu tốt thì mới chơi được cái bộ đấy tiền nó phải sử dụng đồng tiền nó phải nói chung là nó phải hợp lý trong cái bộ đấy nó rất hợp lý nó mới chơi được khó lắm bộ đấy nó chỉ chơi được mấy cái kiểu chơi thôi một là xanh sớm thì mới chơi goblin xanh sớm chơi goblin xong có free roll để roll ra hai là nếu mà không xanh lắm thì eco xong rồi là, là lật kèo level 9 ba là có thể chơi chuyển từ sát thủ sang bốn là chuyển từ beat năm là có thể chuyển từ uh, warrior đấy nó chỉ có mấy kiểu đấy thôi mà nhưng mà ôi ôi đấy mày gặp thằng này thua rồi này ê sao lại thua được nhở nó vẫn đang ở level 7 và nó đã có live bullet live ba sao đâu nhở ơ ô tại sao thua nhở Vô lý thật đấy Thế này thì họa rồi anh em ơi Mẹ chuối béo thế Chuối tận hai mươi mấy cái trận đấu trận chiến thắng số trước hai mươi mấy trận mà biếu cho thằng Clyde Glacier thì ăn cứt rồi Uê. Nguy hiểm thế nhở Bộ mạnh đấy Gặp bộ đấy tí nữa Nó lên được live blade thì nó chỉ có tích tiền để nó lên 11 thôi Chứ có làm gì đâu Còn trong khi đấy line up của tôi thì nó không lên 11 được đâu Nó chỉ chơi ở level 10 thôi Mà còn phụ thuộc vào cái con con con chú quỷ cơ Sợ thật hai tia à? Ghép hai tia à? Cấm đánh hay hai tia Không lấy cái hai tia anh em ạ Tôi nghĩ là lấy cái hai tia cho con con Berserker Rồi, lên 10 Kẹp được thêm uh, Warlock vào 4 Warlock kết hợp với cả hai ghost Mạnh hơn được một chút Tí nữa thì con này tôi bán thôi anh em ạ Con này thì tí nữa bán thôi Ghép cái chấm la này được này Tí nữa cho chú quỷ Rồi <clears throat> Mà đến bây giờ cái con Fallen Witcher của tôi là vẫn đang một sao anh em ạ Nó vẫn chưa ra được cái con thứ hai ấy À đây rồi Được đấy Đó Tí nữa có lên chơi là hàng Ryu không nhỉ 6 Glacier Ryu có đủ rồi này Không cần kẹp quy giạt nữa Nhưng mà nếu mà không kẹp quy giạt thì cái con chúa quỷ nó Nó Nó sẽ yếu đi đấy Chơi chúa quỷ là cần nhiều những cái con demon hơn ui anh em nhìn con con <laughs> con con con velomancer nó đấm kìa dã man oánh nhanh thế nhở oánh như mày khâu đây con thứ hai ui rồi round 27 ra được cái con fallen witcher thứ hai anh em ạ vãi cướp thật Thôi nói chung là bây giờ tôi chỉ kiếm chú quỷ thôi anh em ơi Chú quỷ làm co thôi Tầm này chú quỷ hoặc là Lancer làm co thôi Chứ còn Fallen Witcher bây giờ thì Nói chung là cũng không mong chờ gì Wow nhanh thật à, Velomancer đẩy nhanh thế Lên được 0.1 đấy anh em Lên được 0.1 mà Con đấy là cái con duy nhất ở trong game lên được 0.1 Kể cả con Lancer không lên được 0.1 đâu Lancer không lên được 0.1 còn cái con Live Bloodline kẹp vào 6 Glacier cũng chỉ mắc binh là 0.2 thôi 0.25 hay 0.26 rồi đấy cơ Chứ cũng không phải là 0.2 đâu Và nhanh nhất ở trong cái game này chính là cái con con Velomancer nhưng mà hơi đuối Máu máu máu giấy với cả giáp giấy Nên là cũng không không mấy khi mà tôi dồn đồ cho con đấy Nó đánh gần anh em ạ Đánh Glacier này bắn xa nó là ngon nhất Cho đồ cho con bắn xa thôi Berserker 3 sao Ok Sẽ lùi thêm con Berserker anh em nhá Rồi dừng lại rồi Stop rồi 50 tiền thôi anh em ạ à. 50 tiền roll thôi Giờ chủ yếu là có tiền để roll ra con 7 lên 2 sao ấy chứ Còn những cái con còn lại thì thực ra kể cả con Berserker này nó không lên được 3 tôi cũng không quan tâm đâu Tí nữa dồn đồ cho 7 mà Dồn đồ cho chú quỷ anh em nhá Đánh với cả Glide phải dồn đồ cho chú quỷ Trận này là nếu mà chơi 6 Glacier là chúng ta không kẹp được 4 Wick đâu Nên là phải chơi bằng Demon Chơi bằng con tướng con là Demon Chỉ có thể dồn cho 7 hoặc dồn cho Fallen Witcher thôi Chứ còn không thể dồn được cho Berserker hay là Lancer đâu Không đấm xuyên được cái bọn Bọn bọn Clyde Clyde kìa anh em thấy không Sau khi cắt chuỗi của tôi bây giờ đã lên được 9 rồi Và đang có chuỗi cộng 5 Rất mạnh đấy nhá Sắp tới là lên 10 rồi lên 11 luôn đấy Cực kỳ nguy hiểm Ui Đây có phải là cái line up mà, mà, mà, mà Tôi làm không nhở Có phải không <laughs> Hơi giống nhưng mà thực ra lại không phải Mèo kẹp với cả Với cả siêu đẻ à Mèo kẹp với cả cây cho nó siêu đẻ Nhưng mà trận này Clear nhanh lắm Đây rồi Fallen Witcher lên được 2 sao Bây giờ mới lên được 2 sao anh em ạ Round 29 và tốn không biết bao nhiêu tiền roll rồi Mới lên được 2 sao Chính ra trận này là Berserker là nó gánh cho tôi đấy Anh em thấy Berserker sau khi mà kiểm ra là Berserker 2 sao Nó vẫn đang giữ máu rất tốt cho tôi Từ cái giai đoạn giữa game đến bây giờ ấy là Berserker gánh hết Đấy vẫn 92 máu anh em ạ à. Nhìn bọn nó chết gần hết rồi kìa Gần hết máu rồi Một mình tôi là một kiểu luôn kìa Một mình tôi là là, là máu nhiều nhất trong tất cả bọn nó luôn Bọn nó cộng lại không bằng máu tôi Tất cả bốn thằng cộng lại không bằng máu tôi luôn Đấy, trong khi bọn nó máu sắp chết hết rồi Tí nữa solo chắc lên game solo với cả Clyde à Trông cái thằng này trông line up khèo nhỉ Line up vãi đài thật Làm như làm Youtube luôn ấy Chơi kiểu như là thử thách là uh, ờ, Wick kết hợp với cả 6 Warrior Chơi nó mạnh đến cái cỡ nào nhưng mà yếu lắm Trông kìa Yếu vãi đài luôn Lấy đâu ra đam, lấy đâu ra đam À tất nhiên là cũng sẽ có đam nếu mà kẹp được vào hai Glacier Kẹp hai Glacier cộng 4 Wick thì cũng kinh đấy hai Glacier 6 Warrior đúng không 4 Wick Ừ cũng được đấy nhở Ừ bây giờ thử phát nhở anh em nhở Được đấy <laughs> Trông có có ý tưởng có ý tưởng đấy, Sau này anh em thấy tôi chơi cái bộ là Ờ, bốn wick kết hợp với cả 6 warrior thì đây nha anh em nhá ý tưởng là trong cái trận đấu này gặp đối thủ chơi muốn thực hiện là thử thách ờ, bốn wick kết hợp với 6 warrior xem nó mạnh đến cực cỡ như nào <laughs> hợp lý hợp lý hợp lý có content mới đây rồi content mới đây rồi 6 warrior kết hợp với 4 wick và trận nào phải có có lancer mới chơi được như thế à, kẹp thêm được vào hai glacier nữa để xem nó mạnh bởi vì anh em nên nhớ là trận này nhá nếu mà Thực ra cũng kinh khủng đấy nhá Có cả Doom này Có cả bảy đúng không Thằng này thực ra nó cũng có cái tư duy nó cũng kinh đấy chứ Có cả Doom có cả bảy Có cả Doom có cả bảy mà Con bảy thì nó Nó là nó mặc định ở trong cái bộ Wario rồi Ui nhờ Nghe cũng có vẻ là hợp lý ấy chứ Ồ Được đấy Rồi lấy cái đao quỷ thôi Nha lấy cái đao quỷ ghép vào cướp điên Ghép cướp điên rồi chứ còn gì nữa Ok Rồi thôi cứ 50 10 tiền giữ lại thôi anh em ạ Tôi có một cái um, cái cái cái ý tưởng rất hay khi mà tôi chơi gặp cái thằng này. Được. Đội hình là mạnh đấy nhá. Tôi tôi chợt nhận ra là trong cái cái lab đấy nó có con 7 sẵn rồi. Nó có con 7 luôn. Có con 7 nó có con chúa quỷ ở trong bộ đấy nó còn kẹp được cả Doom nữa, trong bộ 6 Warrior mà đúng không? Vừa kẹp Doom vừa kẹp Grim Shock và combo là Grim Shock với cả Doom là cực kỳ kinh khủng ấy nhá. Doom toàn bộ đội hình luôn xong rồi là là là, là, là, là thế nào đấy nhở? Mà trông có vẻ khá yếu, đi luôn này. Gặp tôi đi luôn. Bởi vì là có thể là vì là chưa form được đội hình thôi. Chưa có 7, chưa có Doom hai sao cũng như là chưa có con Lancer để kích hệ Glacier. Rồi, Nhớ nhá, anh em nhớ trận này nhá, gặp cái thằng này Để tôi làm lại một trận giống như là nó chơi cái đội hình này Được đấy, ý tưởng hay đấy, ý tưởng hay đấy Chúng ta có một cái ý tưởng rất hay Rồi Dark Spirit này, lấy không? Lấy chưa? Đeo ra cái gì? Thôi bán ra Spirit đi anh em ạ Thôi thôi thôi, thôi. Tôi lùi uh, ờ, con này thực ra có dùng đâu Không dùng, không dùng, không dùng, không dùng Làm gì con slot mà dùng Slot thứ 10 là phải bán con sao Ripper đi mà sao Ripper đi thay vào con chúa quỷ Hết slot rồi Rồi, rồi Ok, gặp gót đỏ nào Gót đỏ này thì làm gì có cửa nhờ Trông có giống như là ăn được tôi không không có đam để giết được Ui giời Ui Anh em có nghe tiếng gì không phải cứt tiếng máy khâu à <laughs> Cứ bập bập bập bập bập bập bập phải đái thật Mẹ đấm như bắn tiểu liên luôn anh em ạ <laughs> Dã man À đây rồi Ui giời ơi 7 đây rồi anh em ơi thì trò chơi kết thúc nhá Rồi được rồi Dồn đồ cho full lần thôi anh em ạ Dồn đồ sang cho full lần À từ từ cái bờ linh phải để cho full lần chứ ok rồi đây đồ cho mày hết đây bây giờ mới gọi là phát huy sức mạnh của cái bộ này này Phát huy hết sức mạnh của bộ này Nó phải như này anh em ạ Ok Nào đem Clyde lại đến đây cho tôi Đem Clyde vào đây Đem Clyde vào đây Đem Clyde vào đây Ok Được chưa nhỉ Đây rồi gặp Clyde rồi Live Blitz Live 3 sao đúng không Ôi tôi chết rồi Con Fallen của tôi bị chết kìa Ôi Bắt bất tử hay quá Ui anh em ơi <laughs> Mẹ vãi cứt Đập cho hai phát còn lại buổi là chết luôn anh em ạ Thế là thằng này đi là xong rồi đấy Thằng kia thì làm sao ăn được tôi Thế vô địch rồi Thằng thằng God thì tuổi gì mà ăn được cái bộ này Không có cửa Ơ ờ? Double kill à <laughs> Ôi giời ơi Trận này game này dễ quá Game này dễ quá mặc dù là đối thủ lên được cái con line bullet line lên lên được ba sao đấy nhưng mà vẫn chưa lên được 11 thì vẫn không ăn được anh em à vẫn không ăn được phải lên được 11 cơ rồi rất là cảm ơn các anh em đã xem về video và anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em ờ, chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Nếu như còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi chơi cái bộ God Warlock tối thượng nó như thế nào Một trong những cái cách xây dựng đội hình God Warlock cực hay Anh em lên tham khảo và em có thể chọn clip bên phải để à, tham khảo cách chơi gấu cực kỳ hiệu quả. Bí kỹ gọi gấu nha anh em nhá. Bí quyết triệu hồi ra gấu cực dễ mà không phải ai biết. Không cần bốn con gấu cũng có thể đạt tỷ lệ 30% nha anh em nhá. Tiết lộ duy nhất ở trong cái clip này thôi.